chào các bạn hôm nay thì rẻ không khuyến mãi sẽ thử bếp dành viên cho thị trường nội đi nhập bếp cái hiệu là Paloma IC 330 SF đây là nội thất bên trong của bếp đây bếp này cũng còn rất là đẹp bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất các những tính năng của bếp nào mà thấp thì biết đây là ngoại thất của biết này những lỗ lớn xung quanh cũng đã được uh, che kính lại bằng lưới để uh, chống chuột chui vào đây là bếp nướng nha có vị nướng bằng inox ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với bếp ga Việt Nam thì à, bếp ga được à, xuất xứ từ Nhật nên sử dụng rất là bền thứ hai á là có <coughs> cảm biến thoát ga tự động cái đầu cảm biến à, đây cái đầu cảm biến giống cái đầu đồng giống cái đồng ở hàng khi mà gió thổi làm tắt lửa hay nước trào làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp nó sẽ tự động khóa ra lại cho nên sử dụng rất là an toàn thứ ba bếp ga Nhật thì rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga khóa giá khoảng ba ờ, trăm tư á thì tôi sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng á tôi chỉ tốn khoảng 150.000 tiền ga thôi cho nên rất là tiết kiệm <clears throat> thì tính năng đầu tiên bây giờ tôi sẽ thử là phá ra khi gió hỏi làm tắt lửa tôi sẽ mở cả hai bếp nấu và một bếp nướng Đây, ngọn lửa xanh đẹp thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện <coughs> để thực hiện tính năng là gió thổi làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu biết sẽ tự phá ra lợi còn một số nơi bán khác đó, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm mỹ nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để nè cái đầu chia lửa nó cao hơn bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã tự động phá ra và kèm theo tiếng bếp đây bếp bên trái bếp bên phải và bếp nướng đã tự động phá ra lại công tắc thì vẫn còn đang mở đây tụi này là cảm biến chậm đáy nồi khi mà cảm biến nhiệt này nó nhận được 250 độ á bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra lại thì dưới đáy nồi á nó phải đạt trên 300 độ thì bếp nó mới phá thì tính năng thứ hai tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đáy nồi còn nếu các bạn à, thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi của cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi của cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ á thì cho dù các bạn thử cái buổi bếp nó cũng sẽ không phá ở tính năng này nó phụ thuộc vào cái đầu que cảm biến nếu mà cái nồi các bạn á, nó bị cong lõm lên á, không tiếp xúc được đầu que cảm biến thì cho dù các bạn thử à, nấu trong nhiệt độ cao thì bếp nó cũng sẽ không quá cái ca Nhật á đánh lửa bằng y xây bằng hai cục pin đại nè cho nên khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu à, có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam Đây, như pin con ó con thỏ pinaco này nè pin này sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày thôi còn pin Panasonic Toshiba là pin mất sale á ba lò pin này sử dụng cho các nhà nhập chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các lò pin này rất là kém nên các bạn hãy tính ra còn để khắc phục về pin đó, đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một cục nguồn 3V cục nguồn 3V để, <clears throat> để sử dụng à, hai cho pin đi theo đi kèm theo cục nguồn ba bon đó một cặp pin đại riêng cho biết về để uh, tránh uh, người trường hợp mà cúp điện thì ra sử dụng pin pin riêng theo biết về còn sử dụng rất là tốt à, bếp ga Nhật á, thì có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng với hai phân khi nướng á, các bạn nên cho ít nước vào hấn để hai nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô Đây, bên phải tự động khô ra Sau chế độ là nước cạn nồi phía bên trái cũng vậy tự động phải tự động bốc lửa mà ra công tắc tôi vẫn còn đang mở đây Bây giờ tôi sẽ gắn nguồn bao bôi cho biết để thử cho các bạn nhìn xem. Đây cái đầu chờ thì tôi cũng đã sẵn đây. biết sử dụng nguồn bo là cộng bình thường đây thì à, đối với dòng bếp này nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo ô cấp hẹn giờ giúp chúng ta thực hiện được thời gian từ 1 đến 60 phút thì các bạn mượn vào cục nguồn 3V nè các bạn cắm vào ổ cắm hẹn giờ đó các bạn cắm vào điện bây giờ tôi sẽ ờ, thử một chút khi các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ á các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian cho ổ cắm hẹn giờ đít nó mới tự được <clears throat> nó mới tự động tắt lửa bếp nó mới tự động ờ, tắt lửa và phá ra lại nếu mà các bạn ờ, không lấy pin ra thì sau khi hết thời gian cho nấu cắm hẹn giờ bếp nó cũng sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện cung cấp của pin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 và các bạn đừng quên đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với ông bà người thân mình cùng xem đây sau khi hết một phút trên ổ cắm nè bếp nó cũng đã tự động tắt lửa và phát ra công tắc thì vẫn còn đang mở đây bếp bên trái thì có tính năng này nó có tính năng là gian xào đồ khô các bạn giữ 3 giây rồi khi cái đèn nó sáng đỏ lên này thì thông thường ở chế độ này nó sẽ tăng được cái đầu que cảm biến lên trăm độ giúp ta gian xào thời gian nó sẽ lâu hơn bếp thì được bảo hành một tháng nếu trong 10 ngày đầu á bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị ờ, bếp mà các bạn đã mua kiểu bếp thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính nhưng lớn lớn xung quanh bếp chống chuột kêu vào cánh phá để chia điện thì vừa rồi tôi đã hưởng hết những năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở những video tiếp sau này bán chưa hả